những cái lợi ích của việc phản xạ nó nhanh là gì thứ nhất là chúng ta sẽ làm chủ được cái tình huống giao tiếp các anh chị sẽ thấy rằng đội A và đội B đi vô trong một trận đá banh đi thì đội A mà tốc độ nhanh họ sẽ làm chủ được cái tình huống của cái trận đấu đó họ sẽ đứng kèo trên hoặc là trong một cuộc cãi nhau nếu như người nào mà có khả năng tốc độ nói nhanh hơn năng lượng cao hơn thì người đó sẽ cãi nhau sẽ thắng còn cái người kia nói chậm nói từ từ lý lẽ rất tốt nhưng mà vì họ không có cảm xúc không có nhiệt huyết không có khả năng hoạt ngôn thì họ sẽ bị kém mặc dù lý là nằm trong tay họ nhưng họ phản xạ chậm quá còn người kia thì sao nói nhanh nhậu chừng coi như mức năng lượng cao nhiệt huyết thì tự nhiên dù họ có bị sai về lý nhưng thế nào người ngoài nhìn vô cũng thấy rằng người này đang áp đảo đang chiến thắng trong cái cuộc tranh luận đó rồi thứ hai là gì khi chúng ta nói chuyện một cách phản xạ nhanh thì chúng ta sẽ tự tin trong tất cả các cuộc giao tiếp ngay cả trong bán hàng cũng vậy đàm phán thương lượng ai mà có phản xạ linh hoạt nhanh thì người đó làm chủ được cái tình huống và dễ dàng đạt được cái mục tiêu của mình thứ ba là gì nó sẽ giúp cho chúng ta có trường năng lượng và sự nhiệt huyết hơn giúp chúng ta dễ dàng đạt được mục tiêu giúp cho người khác bị cuốn hút bởi cái trường năng lượng của chúng ta thứ tư là gì khi mà chúng ta nói chuyện một cách linh hoạt rồi á lưu loát và trôi chảy rồi nó sẽ giúp cho chúng ta hoạt ngôn trong bất kỳ tình huống nào chúng ta luôn làm chủ được có ai đó mời chúng ta lên sân khấu có ai đó đặt câu hỏi cho chúng ta thì chúng ta đều có khả năng hoạt ngôn phản xạ ngay tức khắc chứ chúng ta không bị đơ không bị coi như là không bị bị động nữa mà chúng ta luôn làm chủ tình huống và những người làm chủ tình huống họ là những con người xuất chúng có phải không anh chị những người xuất sắc đụng tới việc gì họ cũng biết đụng tới việc gì họ cũng có thể nói chuyện chia sẻ được còn người nào sao dù có giỏi như thế nào nhưng họ không có thói quen nói chuyện họ sẽ bị động và những kiến thức đó không thể truyền tải ra được nên cái tài năng đó không được khai phá không được khai thác một cách tốt nhất và thứ năm là gì khi mà chúng ta nói nhiều phản xạ tốt phản xạ tốt thì sao linh hoạt ngôn từ nó rất rất là uyển chuyển và linh hoạt có đúng anh chị ví dụ như một người đi thường xuyên lái xe anh ta là một tay đua đua xe thể thức 1 F1 thì khi anh ta gặp bất kỳ một trường huống nào anh ta cũng lùn và lắp và coi như là có thể tránh được nguy hiểm còn người nào mà cứ đi xe từ từ nghĩ là cẩn trọng đó nghĩ là sao tôi đang đi từ từ tôi chạy xe rất từ từ rất là an toàn rất là cẩn trọng nhưng thực sự ra nếu mà có một cái vấn đề một cái tai nạn nó xảy ra một cái vạch cạn nó vô tình nó rớt thì người này đang ở trong một cái tốc độ rất chậm họ lại rất khó mà có thể linh hoạt để mà điều chuyển hướng nên khả năng tài đôi khi tai nạn nó lại đến với những người đi chậm nói chậm các anh chị có thể thì nó có thấy không tại sao những người phụ nữ á, họ đi xe rất chậm thì họ rất dễ bị tai nạn còn mấy cái bạn mà sao đua xe quái xế chạy xe quay quay quay quay 70, 80, 90 thậm chí 120 thậm chí là 100 rưỡi cây số trên giờ thì đã quen với tốc độ rồi cứ gặp vấn đề gì họ luồn lắp rất là nhanh khả năng phản xạ ứng biến rất tốt còn những người nào mà đi xe chậm nghĩ là an toàn đó nhưng không quan trọng đâu nó lại khiến cho bạn sau à phản ứng chậm trong anh nói cũng vậy nếu như chúng ta nói với tốc độ nhanh thì khi gặp vấn đề gì chúng ta rất dễ điều chuyển chuyển chuyển linh hoạt và biết cách sử dụng ngôn từ gì cho nó phù hợp và lúc này chúng ta ứng biến bằng tiềm thức nha anh chị nha khi mà lái xe tốc độ nhanh chúng ta cũng đang ứng biến theo thói quen theo phản xạ nói phải tạo thành phản xạ phản xạ nó sẽ tạo cho chúng ta làm sao tốc độ xử lý rất nhanh bởi vì trong não của chúng ta có 100 tỷ tế bào neuron thần kinh nên sao ạ khả năng mà xử lý thông tin của chúng ta rất nhanh chúng ta có khả năng đọc sách nhanh làm việc nhanh nói nhanh làm gì cũng nhanh nhưng chúng ta lại không khai thác điều đó mà chúng ta đọc sách cũng chậm làm việc cũng chậm đọc cũng chậm đánh máy cũng chậm các bạn ông chị nếu mà một người đánh máy gõ máy nè gõ bàn phím nhanh thì năng suất nó rất cao bởi vì lúc này khai thác được toàn bộ mở được 10 cái bóng đèn khai thác được cái sức mạnh của não bộ của chúng ta còn làm gì cũng từ từ chậm chậm tôi nghĩ là nó sẽ an toàn nó sẽ ít bị sai ít bị sai lỗi nhưng không đâu các anh chị ạ nó sẽ khiến cho chúng ta làm việc dưới năng suất dưới năng lực của chúng ta do đó làm sao ạ à? phải tập nói phản xạ nhanh lên tất nhiên đến một thời điểm nào đó mà chúng ta nói nhanh quá thì chúng ta điều chỉnh tốc độ lại cho phù hợp với người nghe còn bây giờ chúng ta đang chậm thì chúng ta phải làm sao mà mình nói nhanh lên hoạt ngôn lên tự tin lên nói lưu loát nói trôi chảy rồi để làm được điều đó chúng ta phải tập nói làm sao các anh chị nói năng một cách nhanh nhẹn tăng tốc độ lên thứ hai nghĩ gì nói đó đừng có suy nghĩ quá nhiều rồi chắc lọc ra từ khóa đúng rồi mới nói mà cứ nghĩ đến ý gì là nói tại vì tiềm thức của chúng ta nó thông minh lắm nó sẽ giúp cho chúng ta có những câu trả lời một cách rất nhanh khi mà chúng ta nói tự nhiên đa phần rồi từ từ nó sẽ trở nên nói hay các anh chị thấy kiên nói không à kiên nói bằng tiềm thức có gì kiên nói đó nghĩ gì là nói đó và kiên không cần phải xử lý qua ý thức nữa mà tất cả đã đều được xử lý từ trong tiềm thức rồi nên câu nói chuyện ra nó tự tin lưu loát trôi chảy rồi cái thứ ba là gì thấy gì nói đó cứ thấy vấn đề gì chúng ta hãy tập đi tập thói quen là thấy cái gì thì nói cái đó luôn cho chúng ta phát ngôn ra được giúp chúng ta phá bỏ đi cái rào cản cái lên xa số 5 tập đi thấy cái gì nói cái đó thành một cái thói quen đã rồi hãy nói chuyện một cách bất chấp đi trong bài hôm nay Kim sẽ đưa cho các anh bà các anh chị một cái bài tập đó là nói bất chấp để chúng ta làm sao bỏ đi gì những cái cái niềm tin là sợ người khác đánh giá sợ sai bỏ hết những cái niềm tin sai lạc đó đi mà luyện cho mình cái phản xạ đó khi mình phản xạ tốt rồi thì tự nhiên mình sẽ biết mình sẽ phải nói gì cho hay cho đúng ok không các anh chị